Hey, bữa nay ngày 7 tháng 5 năm 2023 chủ nhật có duyên ngồi đây à, mới đi à, tập thể thao đi bộ về Rồi cái à, đây có Trinh nó đoạn nó tiếp đãi từ từ chút chưa trưa cũng có đông người lên biết bữa nay nó món gì ta <laughs> đừng ăn sôi chè của ngày bữa tế lễ nữa nghe ờ, cảnh thiên long sơn rất là bông hoa rất là cực kỳ đẹp à, trời đẹp tổ đứng sừng sững giữa trời tiếng chim hót này à, có anh này anh tên phong phong hả phong phong phong ờ, thì à, nãy anh à, hỏi cái câu là anh đạo vào đài cao đài có câu thề gì nặng dữ gì có khi nhập môn à, là phải tối thiểu đạo hữu là phải 10 ngày chay và nếu phản thì phản đạo đó là thiên tru địa lục ờ nặng <laughs> chứ hồ lá không có những đó cha ông bây giờ <laughs> làm gì mà ghê gớm vậy phải tự nhiên chứ tại vì mỗi một lần mình tái sanh đó là mình một đạo khác rồi có hiểu không rồi, cái ờ, thằng hồn nó vậy sau khi mà nghe thầy giảng cũng mấy chục cái ờ, cái clip đó à. rồi mình thấy mình thấm như mình nghĩ là nó nó hợp lý bởi vì ờ, thầy cũng kể là cũng cái trụ cây lớn mà cái đó cái nhánh nhánh nhỏ đó à. rồi mình mới để cái này lên cái bàn thờ mình xin phép chí tôn đó là thờ chí tôn hòa phật trong trong đó nó có thờ cái thiên nhãn trước rồi dưới cái khánh thiên nhãn hả cái thiên nhãn của mắt đó, mắt trái đó trái đó Chứ cha tự sao trùng hợp tên của mình cũng thiên nhãn à, rồi đông qua dưới có thời là phật thánh tiên đó là... Dạ, là giáo chủ của cao đài à, bên hồi xưa chỉ biết phạm công tác là cái người mà trên à, điển xuống sao rồi ông thành lập đạo tôi tôi không không có phải là người mà ấy là coi như trên ở trên chí tôn ở trên vậy này là thiên tâm thiên là trời tâm là phật đạo trời pháp phật chỉ có đạo phật là một đạo từ bi sẽ từ từ sẽ làm cho cái thế giới này hòa bình không còn thánh chiến như là bên đạo hồi giáo họ chỉ biết uh, Mohammed cũng là con của ông trời xuống lập đạo tất cả các đạo là phải con của của cha nha lập thìn mới được thiên long bát bộ uh, hộ pháp thiện thần và hội đồng chư phật approve phải có ấn chứng của thượng đế mới lập đạo được không phải ai lỗi lạc thế gian là muốn lập đạo lập đạo cái đó cái căn bản mình phải biết thứ hai là bên cao đài cũng chưa có giáo chủ phải không thì uh, trong đó là mà thấy hơi tùm lum hết trơn à uh, không nó có cái khánh khánh à phật thánh tiên rồi à, khổng tử lão Ô, nhiều quá lộn xộn không có loan truyền được thế giới thôi nhập vô thành đạo thiên tâm cho rồi trong tương lai để mà mình mới đi xin mình mới đi thống nhất thế giới sau này có cái đạo thiên tâm cho khỏe đó không mình chỉ nói vậy thôi còn họ thích sao họ thích nhưng mà cái câu thời đó nặng là không đúng theo mình là con của cha mình biết là thời đó nặng mình phải để cho tự nhiên đạo thiên tâm của mình đó là tất cả những đứa con họ thiên hôm nay nhận kiệt làm sư phụ rồi đi đọc kinh của thiên tâm rồi về núi lại cha lại mẹ đều là tự nhiên rồi à, không có cái gì gọi là bắt buộc ai hết còn cái đó là không đúng rồi ở này câu đồ là bên ờ, hòa hảo hả hòa hảo bà hảo có câu gì thầy về nặng nữa không nói luôn ờ. ờ một đời một đạo vậy đó không, cái đó là cái thầy biết ngày biết ngày gắn xa lâu cho nên ngài mới nói câu đó để mà nhắc nhở tín đồ rằng cái này là ông này là hòa hảo ông này là cao đài ha rồi, rồi nói đi nói tiếp đức thầy dặn à, gì thầy mới nhắc nhở trước khi thầy vắng mặt chứ không phải là thầy cấm cái đó rồi bữa nay cái đeo giáo thiên tâm này có bị hòa hảo ờ, tẩy chay nói là, dạ là <laughs> phản này không dạ không gì <laughs> đà phật thấy chưa thế gian nhiều chuyện buồn cười thứ nhất là đức thầy cũng đã lập ra bủ sơn kỳ hướng đạo tứ ấn dạ. rồi sau đó cũng đức thầy cũng lập ra cao đài là cũng hai ba đạo rồi Đấy không Hôm nay Đức Thầy dạy cho chúng ta cái dấu thiên tâm này Cũng là tuân lệnh của cha Để mà cơ trời đi đúng như kinh điển đã nói Thì không có gì gọi là à, một đời một đạo hay phản thầy gì hết Chúng ta đừng có chấp Chúng ta nên biết ở thời Thượng Quân chỉ có một đạo thôi Thì nó thế giới mới mang đến hòa bình Hôm nay chỉ vì đạo mà thánh chiến Rồi IS ôm bom tự sát gây à, bao nhiêu tan tóc cho thế giới này hôm nay cái à, nhóm hồi giáo vua Putin thì à, hung dữ như vậy đạo thiên tâm ra đời là đạo của cha và con của ngài xuống để lập đạo mang sắc phàm làm cái lịch sử cho nhân loại nó cũng giống chúa xu thời xưa cũng giống như ông mohammed thời xưa cũng giống như Đức Phật Thích Ca thời xưa phải học Phật để chúng ta không có còn sân si còn bên nào cũng nói đạo đạo tôi là cao nhất bên nào cũng dành ông trời thôi mà nó dành cái Jerusalem á mà nó giết nhau bữa giờ gần mấy trăm năm rồi không ngừng chiến tranh quá đáng mai mốt sẽ không còn chiến tranh nữa không còn một năm mà đổ ra hàng nghìn nghìn tỷ lấy một một phần trăm của à, số tiền mà làm vũ khí để mà chống chọi lẫn nhau để mà tiêu diệt lẫn nhau để mà phá hoại cái hành tinh này á mình lấy tiền đó mình là, là nuôi hết cả trái đất này à, ai cũng giàu có cái xã hội là không có ai nghèo hết không có gì gọi là phản đạo phản thầy hết thiên tâm là sẽ thống nhất tất cả các đạo thì đã nói từ ngày đầu hôm nay cũng sẽ nói tiếp tục như vậy đó là ở trên nói vậy đức thầy nói vậy luôn sau này tất cả đều là nhập vô đạo thiên tâm hết cao đài hòa hảo và tất cả các loại đạo khác trên thế giới đều là thiên tâm hết lời rơi của thầy xin phép thi phụ cho nó nói là sau này thánh chúa sẽ nuôi cả thế giới luôn sao nuôi nổi nuôi tại vì lúc đó nó còn có 18 19 tướng à nước à ờ, kinh điển nói về lý à mặt vô vi thì có cái lý à ờ, có cái lơ đúng là về mặt là lý còn cái đúng về mặt sự mình đừng có uh, hiểu cái đó hết ừ. hiện bây giờ cái núi cấm nó cũng có cung vàng điện ngọc có sẵn rồi như có sẵn ở đó đức thầy đang khóa cửa lại nhưng mà cho về phần vô vi còn về mặt đời thì mình chỉ thấy cái núi như vậy thôi à dạ, cho dạ. nên có cái nó trúng về lý có cái nó trúng về sự nghe à, kinh sắm mỗi người nào á, diễn ra và dịch ra mỗi kiểu của họ không phải là tôi đây thông minh học giỏi cái tôi dịch theo kiểu tôi là trúng này chính lời của nhưng mà đức thầy nói cũng là sấm cơ nhưng mà sấm cơ nó là hôm nay đến thời tận thế nước việt sẽ có à, cái gì gì đó những chuyện xảy ra ngày xưa à, minh dương còn nhỏ mười mấy tuổi phải đi vượt biên gì đó thời thượng quán đâu đều có hết nhưng mà nó về mặt lý thôi lý sự gì đó cộng lại chỉ có một cái là bây giờ đừng có chấp nữa đến lúc này càng chấp là càng đỏ là càng bị mất cơ hội buông hết không còn chấp nữa thật là thật giả là giả không có ai có thể mà giả minh dương được minh dương không có thể là giả được thiên tử không có thể giả được nên nhớ một điều vì hôm nay lộ cơ là coi như tám chín chục trăm rồi cái gì cũng trúng hết rồi cái cuối cùng là nước việt sẽ đi đến một cái sự thay đổi phật thánh tiên sẽ xuất hiện để độ đời và sẽ điều hành quốc gia để mà đưa nước việt thành cường quốc đưa 6 triệu chất xám đi về ip không á thầy có nói thưa sư phụ à, khi nào thánh chúa xuất hiện thì dân Đó, thì phụ sinh cũ hai từ con nãy là đi bộ là về tới đây đói tự nhiên á thôi thôi thôi phụ sinh cái gì cho cái đó đi đừng có phờ hơn một củ phai từ thôi đừng có sách nguyên dĩa tới đây mà lên màn hình nhiều lúc mấy con tốt với thù quá thù thấy cũng không có vui á ở ngoài kia ở việt nam người ta nói mấy đứa đệ tử này nó spoil quá làm thiên tử cũng xuống trần là hình phải hòa động nhau chúng ta là anh em trên trời xuống đây sư phụ là người truyền tin đừng có chiều quá sư phụ hư lúc <laughs> đó cũng ai bị cháy khét tại đói quá ăn chút coi sức mới suy nghĩ mới nói chuyện phải không điển điển chứ cởi sát phàm à, đừng có lo quá nó vô mãi bớt nói Đấy, đi bộ cũng uh, cỡ mai hả ta xuống hết uh, mấy calorie <laughs> xuống trần mang sát phàm ai cũng đói bụng à, hai ba tiếng là đói ai cũng như ai à, à. tất cả chúng ta chỉ khác nhau là cái thần hồn và cái sự tu tập của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chỉ có khác nhau <laughs> là người có nghiệp nhiều người có nghiệp ít người có đức nhiều người có đức ít ít nhưng mà rồi người lên lên lên nữa đó thì chúng ta khác nhau cái quan trọng nhất mà cái này nói thì sau này khoa học nó có những cái máy nó sẽ đo cái hào quang của chúng ta đứa nào tốt xấu giỏi dở là cái hào quang nó sáng còn đứa nào mà tâm sân si thì hào quang nó đỏ rực lúc nào cũng muốn sực người ta còn mấy mấy ông thầy sau này mà có cái máy đó mà ra đời rồi mấy ông đâu còn gạt ta nữa <laughs> đi ngang thử cái máy tôi coi hào quang ông sáng là tối ông tối à, <laughs> thì ông là tà rồi tu là phải hào quang sáng đúng không còn phật tử <laughs> có cái máy đó đúng sắp sửa có nhưng mà cái máy là cái mắt này nè mấy gì ta có mắt người ta nhìn chỉ có phật tử gù cà gật không có mắt nhìn cho nên nó tưởng ông nào ông ấy là là phật sống không chứ hồi có bảy dòng hầu an mấy ông thầy có một dòng mà nhiều lúc nhìn mấy ông ấy quải lắm xám bịch hoặc là tối thui ông chỉ có cái miệng lanh hơn như phụ thôi phụ <laughs> cái miệng là học dốt mà học ở lớp 4 mình nói chuyện kiểu này được á là cái phước của người việt rồi á đòi hỏi gì nữa <laughs> qua mỹ đó là việc là cộng sản vô đi à, xuống ruộng làm ruộng tối ngày à, ở ngoài đồng đen như là miên tối ngày cứ đi cày với uh, mấy cái bờ clip thì trồng mía còn ở dưới thì đi làm uh, à, cái ruộng gặt đồ phụ giỏi lắm cấy lúa thì không biết cấy nó 10 tuổi làm muốn chết <laughs> rồi uh, những cái mùa hè đó mấy cái bờ clip của mình á là phụ nhớ nè trồng lúa mà trồng trên bờ clip đục xuống một cái lỗ cái gãi mấy hột lúa từ từ nó mọc lên mà mọc trên khô đó mà mà cứ bụp bụp bụp lỗ vậy nè cái nó nó xuống cái lỗ vậy đó lúa trồng trên bờ liếp được chứ không phải là trồng dưới nước nó có loại lúa đó nhỏ gì cũng lạnh lăn lộn ngoài đời á cực khổ sau này cái mình mới biết mình con của trời cái mình nhìn lại mình thấy con chim chỉ mà trở thành tỷ phú thế giới ta đấy là con chim thôi trên trời trả lại gì vậy mà xuống trận làm tỷ phú còn mình á tiền kiếp của mình là nào là châu văn dương tần hiểu hoàn toàn là giàu không mà sao kiếp này <laughs> bèo cái ngồi buồn buồn cái có một lần lên nói chuyện với cha với mấy vị trên hiện về mới nói <laughs> con phải à, à, à, đóng cái vai vậy để con mới biết để con thương chúng sanh và đồng thời cái đồng tiền của con là mấy vị ghi nhận là đồng tiền cực khổ mới tạo được cái núi này mấy chục triệu chứ mà cho con mà tiền như đó là tà cuốn theo tà lại phải không cẳng cao kiều ở gì ngọc trinh rồi đại khái một đống nó kéo con mình sao mình sao con làm được việc <laughs> mình nghe cha giảng vậy rồi cái trên cái mấy vị còn nói tiền của thế gian nó cũng giống như là cái con chip trong sòng bài giống như con thẻ vậy đó thảy qua thảy về à con à, thảy qua thảy về thôi à. rồi sau đó ra đi rồi đâu có ai mang theo được gì đâu ở trên giảng cho mình bài vậy từ đó phụ ngộ ra luôn không ham xin tiền nữa rồi cái mới nói ok rồi cha mẹ cho con nhiều á thì con cổ xi măng nhiều con làm nhiều cho nên sư phụ có cái biệt danh là à, tỷ phú không tiền hoàng đế mà không có ngai <laughs> vậy mấy vị nói à, ngài là tỷ phú không tiền hoàng đế không có ngai lưu vong đắng à. thế gian này là vậy á <clears throat> mình làm cái gì nó mới quan trọng mỹ nó cầu hồi đó sư phụ à, để lên một cái mộ bia của ông anh ở ngoài ốc hiêu á để everything we do in life the debt will pay back nghĩa là khi mà mình làm gì mọi chuyện trong cái xã hội này á dịch tiếng việt đại đại khái là khi cái chết khi mình chết đi sẽ trả lại cho mình hết everything we do good in life the dead will pay it back ừ. Ngân nhớ câu đó Everything we do good in life The dead will pay back Cái chết sẽ trả lại tất cả những cái công sức chúng ta làm Cho cho mọi người Giống như uh, sư phụ có ông đệ tử tên là làm maintenance trong chùa ông mới chết năm ngoái mà nhờ ông theo sư phụ gần mấy chục năm làm maintenance đó cả những cái công công việc mà lặt vặt ở đây á sư phụ cũng hay nhờ ông lên làm mà ông không có biết cầm cây nhang hay biết về phật gì chứ à, nhưng phụ rất là thương ổng thì bây giờ mỗi lần mà đi vô hãng hay lên núi nhìn thấy cái gì mà ổng làm á mình cũng nhớ tới ổng cũng giống như hồi ờ, xưa cho hụ mua mấy cái bàn mấy con ngồi nè ổng là người lên gáp lên dặn ốc á đúng không thì nó còn lại rồi bây giờ chứ phụ thương mỗi lần nhìn thấy cái gì mà ổng để lại mình nhớ ổng mà lúc ổng sống mình đâu có nhớ vậy đâu nghĩa là công việc tôi sai ông ông phải làm thôi à hiểu không cũng giống như ông học bây giờ <laughs> lên mà mấy ông chết rồi mình nhớ ông chết luôn á ông làm nhiều thứ ừ. kiểu như vậy á thì mình là người ờ, có tình cảm mà nhà ông chết tức cười lắm ông bang bang tới cái ờ, ông nói uh, à, tôi xin lỗi hồi tôi theo anh mấy chục năm mà tôi không có biết anh là thiên tử à ông cũng dạng giống như mấy người kia vậy mấy người thân của sư phụ, chết rồi mới biết sư phụ là ai cái nó không sao à, cái à, sư phụ mới offer cho ông, bây giờ tôi đặt cho ông tên là thiên minh nhất nghe ông đi về trời nha tôi có cái lực đó tôi đưa người về trời được anh không có cần à, phải à, đầu thai làm người nữa vì chảnh sướng hơn ông khoái đó là bonus cho ông cả đời theo sư phụ vậy xong bữa đó mấy vị nè mấy vị hộ pháp đưa ông đi ông phải có cái tên thiên ông mới đi được không có họ thiên không có đi được rồi bữa đó sư phụ đưa ông đi cái ông còn chặn dò với mấy đứa con ông với gia đình ông á ông nói ồ cái khóc phàm á nó muốn làm gì nó làm muốn thiêu hay là muốn <laughs> chôn người tày nó ổng không có khe nữa anh nhất á giống như bữa bà chị dâu á bà trang á bà mới chị chết cái đây à, mấy tháng á hai ba tháng bị ung thư ruột nhớ không <laughs> cũng y vậy đi lên trên núi mà không có không có biết mà sư phụ là đến lúc chết thì mới quản hồn mà mới xin lỗi nhưng mà sư phụ cũng từ bi cũng xin được đi về ngàn năm một thở mới có cơ hội giống như móc cao đồ chết là cũng xin hỏi giáo phụ đưa tôi về trời đi <laughs> giống như à, chị Lan mình nè dĩ nhiên là bà sẽ là họ thiên rồi phải không thiên lan phải không còn ông chồng với thằng con mới vừa chơi à, goodbye mình lái xe về LA chưa phải không nhưng mà muốn gần vô phụ mà muốn họ thiên mà muốn làm đệ tử đâu phải dễ phải lên đây phải đúc nhang tự nhiên với ờ, cái chạy lên cái gọi làm như phụ là à, chủ nhà phải tiếp khách chứ không có vụ đó <laughs> phải có phải thật tâm đúng không rồi từ từ tao mới nhận mới chứ là mình có thương chồng thương con mình mà mình được đi về trời rồi bỏ hai người này ở đây tội nghiệp bởi vì cũng còn vô minh muốn thả lên đây mà nhập vô hội thiên này á, là phải chằn chày da chống dãy phải đốt nhang phải ngửi khói nhang rồi phải lên đây gật gật cái đầu á, của mỗi cổ á. À, mấy cái tượng nè mẹ cha rồi nè từ từ chứ hữu mới cảm động mới nhận chứ tự nhiên với đâu đột xuất cái kêu mình nhận không có chuyện đó <laughs> đi về trời đó phải giống như là à, đi du lịch đâu cho tôi cái vé đi du lịch thì dễ ok cười vốn <laughs> có khó tánh nhưng mà mình muốn đâu phải làm gì á phải bằng tự nguyện con hiểu không hiểu ý chưa ví dụ mấy con mà có người thân mà muốn nhập họ thiên mà để được dùng cái núi này dùng những gì mà mấy con cần hiểu được á cảm nhận được á thì phải kêu người ta ở ờ, phật ngoài đó ok mấy ông thần mà đó ok ông là ho phải không ông không tin phật nhưng mà ông tin ông uh, trận đạo đúng không ít nhất cứ đốt nhang đi rồi tự nhiên mấy chư vị sẽ nói người này là ok chứ không phải là đột sức tới cái rồi cho nhận tôi làm ờ, tử đi dễ lên chán tôi đi không có vụ đó à con hữu uh, <laughs> tao phải người thường đâu rồi ờ, có cảm nhận mà mấy đệ tử này lên núi biết nhiều mà là đệ tử ngồi thứ nào mà đệ tử phụ rồi lên núi chừng 3 đến 6 tháng thôi mặt mày sáng chân gia đình hạnh phúc à, còn mà chạy lăn xăng dưới đường đời á thôi không bạn bè nó gọi rủ nhậu á thì uh, tiệm nail hay ờ, là cơ sở thương mại cũng ế ở dưới xã hội dưới mình sống chung với ma quỷ nhiều hơn sống với phật thánh tiên gặp người tốt đã khó rồi gặp bồ tát thì đâu phải dễ khó lắm bồ tát sống <laughs> càng khó gặp nữa nó khó khó dễ không dễ vừa có nhiệm vụ của cha dẫn một đống 96 dạng ít linh căn của cha đi về trời lùa nhiều chừng nào á thì sư phụ có bonus nhiều chừng đó được cha khen chừng đó giống như bữa cha đứng đây là từng rồi cha khen cho ở đám đệ tử của con ngoan á đứa nào cũng tốt thôi cho tụi nó ra ngoài đó đi để đốt nhang mình đây là mình trực tiếp liên lạc thẳng với bề trên bữa à, mấy chư phật đứng đầy mấy vị bồ tát à, có cái ông gì của anh nữa đó ông bên cao đài đó phạm công tắc ông chỉ là tướng của trời đó ông đứng ở dưới ông đâu có được đứng ở trên ở trên là đức thầy nè hòa thượng tới công nè phật a di đà phật thích ca mấy vị phật ở trên này còn mấy ông là đứng dưới hàng thấp rồi mấy ông công giáo mà có cánh đứng túc ngoài kia mấy ông cha đứng trên này rồi ở ngoài thuốc ngoài đó đó mà mình cúng à, đồ mặn á thì là mấy vị thần ngày Nguyễn Văn Chợt nhiều vị thần lắm mình không kể suốt ngày quan Trung rồi ngày à, Trần quá mấy vị mà Việt Nam á rồi ông Sơn Tinh Thủy Tinh rồi đứng đài ngoài đó rồi mấy ông nhí nhí á, mình gọi là mấy ông nhí nhí nhưng mà mặt đời mấy ông là tối ngày cứ được người ta lại khấn hoài là năm ông đùng đùng đùng đùng á Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Hoa Nam đó là đứng ngoài mấy ông là nhỏ mấy ông bên kia là nhỏ nhí rồi ông trần đại quang rồi cũng có theo ông mai hắc đế đồ đầy luôn nhưng mà ông trần đại quang bây giờ chỉ là tà lọt thôi à, là sách võ rồi cho mấy ông vua chúa mà của việt nam ở ngoài bắc á cũng có qua đây đầy đủ hết rồi à, bác giáp đồ với là lính cắt ké thôi ừ. diệm đồ nữa được qua hồng lên sông núi thiệu nữa kỳ nữa mấy ông đó qua bên kia là nhỏ xíu à không có lãi gì một cái dông thôi cả ông bảo đại nữa cái phụ ở mặt đời thì vậy người ta coi không ra gì nhưng mà bên kia <laughs> đó mới mới khác à ừ. bởi vì nhiều thằng mấy thằng mà cộng sản nằm dùng dưới núi mình đó, nó ăn hiếp núi mình à. lên đây mày mà muốn mở cửa núi hả mày mày hỏi tao ở ờ, con thằng mà chú không dám nói tên nó, nó là người quốc gia nhưng mà nó thờ ma cộng sản phải không nó cứ nghĩ mình tụ tập đây là nói xấu bác hồ mình nói thiệt bên cõi vô vi không ai hiểu bác hồ á, mấy vị nói à bác hồ mà cái um, cái gì nó gọi là đặt ở trong cái đó gọi là lăng ba đình cái à? lăng nhưng mà kêu là cái gì lộng kiến hả lồng kiến lồng kiến hả như luyện cống đi tại vì nó hợp lên hợp xuống trong cái vision của những vị thần thánh bồ tát đó, đó là một cái cái à, cực hình điều tra lúc à, ngóp cái đầu lên lặn xuống nhúng đầu lên nhúng đầu xuống chết mà không được yên con có hiểu không nên đi thiêu quả tán mấy vị nói mà không thiêu quả tán con dân nước việt lúc nào cũng nghèo khổ tại vì trung cộng nó chấn ém thiệt á trung cộng nó chấn ém cái lăng ba đình cứ hợp lên hợp xuống đó là cực hình người ta chết thường ông bà mình để lại bao nhiêu cái văn hóa hàng mấy nghìn năm là gì sống mồ yên mãi đẹp mồ yên mồ yên có nghe là im còn này hợp lên hợp xuống mỗi ngày con nghĩ là làm sao rồi ở ngoài kia cái trăm triệu dân á, là cứ thờ các mác lên ở trên để hình bác hộ ở dưới toàn là ngoại lai không à không có thờ phật thờ tổ tiên ông bà không có thờ anh hùng dân tộc mình hết ngày trận đạo là vua nước mình mới ờ, mà mỗi gia đình có thờ không đúng là phạm thượng vô minh chú bộ thấy như vậy á chú bộ là người tâm linh chú bộ thấy như vậy mấy vị thiệt là lắc đầu tức cười chúng sanh nó vô minh cực kỳ rồi à, vua hùng dương mình bữa hổm cũng có về đứng ở đây vẫn à, vua hùng dương á có có về núi mình chỉ có núi mình á, là làm được những cái đại lễ đó duy nhất trên cái, cái, cái địa cầu này ngoài ra tất cả các quốc gia tất cả các tôn giáo tất cả những vị lỗi lạc về tâm linh của thế giới luôn á cũng không ai có khả năng làm cái này chỉ có mình ở đây thôi những đứa mà con của hội thiên mà hôm đó mấy trăm đứa mà dự lễ là có đại phước mấy vị blessing hết nội mà con đi uh, gây quỹ một cái campaign mà gặp một ông à, mình nói trong ông quốc hội đi thí dụ như ông Kevin McCarthy đã là tốn biết nhiêu tiền rồi không phải là dễ mà ông đó lại gì đâu gặp mình ở đây á bữa đứa nào nguyên nguyên á thiên nguyên nguyên mua bắp luộc vậy mà mấy vị ăn bắp của mấy chư phật ăn bắp của của nhà nó luộc còn thấy có phước không nó y như mình cúng dường cha tăng đó mà mặt đời á con muốn giảm nghiệp cho củ quyền là cúng dường cha tăng cái này con cúng dường cho phật cho cha luôn á đại đại phước mới dự cái buổi lễ của à, từng rồi của mình đâu phải là chuyện vừa đâu còn mấy ông hồn thiên trong núi á mấy ông buồn mấy ông nói à, ngày à, thăm tụi tôi cái sư phụ mới ra ngoài mới đi vòng vòng ngoài đó góp rượu cho mấy ổng đốt nhang ngoài đó tại mấy ổng là lúc đó cha dự buổi lễ rồi sẽ về nhưng mà mấy ổng cũng còn ở đây ổng thích một cơ hội mà sư phụ mời được hết tất cả các chi gì trên bầu trời thêm hết mấy chi gì thần ở dưới đất mong đó là một cái cuộc gọi là à, meeting còn hơn là hội họp thượng đỉnh nữa đó không biết không hội họp uh, liên hiệp quốc nữa đó các quốc gia mà họp liên hiệp quốc đâu có bằng như này giống như hồi năm ngoái mình làm cái đó là lúc đó phụ sinh liền <laughs> cho thằng nga nó thua chậm đi cha ơi nó mà thắng là nó đánh luôn cái logo âu châu là bà ven ra bà trúng mà nói âu châu không còn bóng người làm sao phải cho bà chặt cái này mới đúng bà đâu có bằng con con là tiên tri uh, xịn hơn mà đúng không giỏi hơn đúng không <laughs> xin lỗi không bạn nga mày mình nói vui thôi không cho bà chặt kỳ này bà chỉ trúng 50 trăm thôi con trúng 90 cho bà chặt y chang vừa qua mấy ông có cánh bay bay về bên uh, diêu khen liền người ta có chụp hình đó con thấy mấy ông bay về mấy ông bay về mấy ông phà cái đó mùa đang nóng ông chơi một cái là lạnh ngắt liền xe tăng mà lạnh sao nó ngồi trong đó nó nó, nó, nó, nó bắn được xong luôn vậy là thua chặn thiệt mà mình là làm liền ở đây là mình làm mì ăn liền không à <laughs> mình không có cần lâu lắm ấy trao quyết định lẹ lắm nhờ vậy mà hôm nay á, bắt đầu <laughs> nghe nó mới quải càng này tin bây giờ á, à, muốn đầu hàng mà không biết sao đầu hàng nữa mặt mũi trốn đâu đúng không <laughs> rồi bắt đầu à, tới biển đông nè con thấy nè nó cũng y như nghe vậy xa lầy rồi thêm à, cái vụ mà bệnh mà à, mà từ thú vật qua đó ba bốn tuần trước mấy clip đó mấy gì báo động cho hội lên mấy clip cũ hình như hai trăm hai mấy gì đó có nói tôi nói cái vụ mà bệnh lây qua người đó hôm nay ở an giang mấy nghìn người bị từ khỉ lây qua phải không nó lan mạnh lắm á chết người á ừ. mỹ này cũng sẽ có nữa đó nên cẩn thận người mà vô minh á mà không có coi mấy cái này mà không có nghe sư phụ nói cũng đừng có cười lớn tiếng nha quý vị cười nhẽm miệng thôi <laughs> đánh chi để chờ Đấy không mình chết tới nơi có người thương mình lên đây lộ cơ nói mấy vị à, tu lỗi lạc hay những vị mà bồ tát mấy vị khác không có không có không có nói được không có được gọi là approve để nói một mình sư phụ là được bề trên cho nóng thì là có phước của người việt gán mà nghe nghe không lọt tai à, cũng cũng cũng đừng có chửi từ từ đi hả tính đừng có dội chửi sớm bố mày bố láo địt mẹ gì lắm á khoan á từ từ khoan á <laughs> tới bây giờ nè tại sao hồ nói chung cộng á nó một trái hoa tiễn nó, nó cùng một thằng bấm nút mà nó một cái nữa nó bay vô Hà Nội một cái nó bay vô uh, Taipei là ba, Đài Bắc đâu có nhầm gì nó nó để hướng à, cái là, là mình xong rồi đó ừ. còn đấy mình lo cho họ mình khấn cho họ mình quan tâm tới họ từ bệnh tật kinh tế chiến tranh rồi mình lo cho họ cả giấc ngủ nữa gán ngủ ngon nghe kinh của cái điển thanh của à, chủ thụ đọc á là ma hay là comaton hay là lão ban gì á cũng bớt đi nữa tại vì giàu sao á là đức trọng quỷ thần kinh mà thì ngủ ngon nghĩa là sư phụ lo hết từ e tới z vậy mà tối ngày cứ chửi xuyên tạc hoài thấy người dân nam mình vô minh không cùng tiếng nói với mình á chỉ có may một số phước mấy đứa con họ thiên hiểu được coi như cái phước của sư phụ mốt về trời á hai về sư phụ được cha thưởng cái bông sen khổng lồ bự bằng cái núi hai cái bông sen bằng cái cục đá <laughs> nói con xuống trần con dở quá con nói họ không chịu tin nếu mà họ tin có trời phật kế bên á trên đầu mình á là năm 2018 mà ngồi trong cái góc là báo động là lúc đó phải mạnh miệng lúc đó còn mắc cỡ lắm không có tự nhiên nói chuyện như mày à, thời nay là quen rồi mặt dày rồi thời xưa mặt không có dày đang giàu có chủ mà đi nói chuyện kỳ cục nói rồi bảo đảm luôn cho bà con dòng họ nhân viên mấy thằng me trơn nó chửi mày rảnh quá mày điên rồi hả mày giàu quá mày điên ở à, xưa mày tới ngày hôm nay bạn bè cũ học high school học đại học không đứa nào liên lạc luôn thì thời đó mình có nói ai coi lại clip số 1 số 2 đi ai mà mua đồ ăn á mà không xài mà đem lên thêm không tôi trả tiền lợi có ai mà điên mà điên dám cá trên mạng vậy không con vậy thôi mà cũng không tin <laughs> y chang ở mỹ ha costco chứ đừng nói chi thế giới vô đó dành costco tiệm việt nam không có bao gạo để bán nữa họ mua mấy container trên núi phát cho ngược lại nhưng mà mấy cái gạo á, mình mua hồi đó nó cũng mai trong vòng 6 tháng phải canh thời gian chứ mà mua sớm quá nó cũng mục có nhiều người nghe phụ nói vậy cái mua mà để trên 3 tháng là mục rồi cái người Việt Nam thì bây giờ á, giống như trăm triệu người á ai ai cũng vậy không phải chúng ta ngồi dưới bóng cây có hoa rồi relax rồi vui rồi nói chuyện uh, chậm rãi họ ờ, giống như ngồi trên lò lửa vậy đó à, ra đường đó là lạng xe rồi hú ga rồi bóp còi tại vì ở một cái xã hội nó giống như một con cá mà ở uh, phía sau á, thì cái hồ thì chật hẹp nóng nực bữa nay lên trên 110 độ tâm tánh họ rất là khó để mà mình quyển chuyển được cộng lấy cộng sư phụ không có biết nói giỏi như mấy ông thầy mà được huấn luyện phải không cộng lại mình không có áo vàng nữa cho nên mình à, ở cái, cái thế mình bất lợi nhiều lắm thí dụ mà có cái áo vàng tròn vô đây một cái thôi á chơi cái tóc giống như <laughs> thời tử này <laughs> thì họ nghe lời không <laughs> cái quan trọng nhất là mình là, là lời thật lời từ tâm mà mình nói với cái tâm từ bi để mình lo cho mọi người chứ mình không phải nói để mình kéo số lượng mà mình không cần cái đó để mà bỏ vô cái thùng tiền cái một cái cuộc đi giảng pháp á nó họ về họ điếm á em rồi sau kỳ này tôi giảng pháp ít quá có ba bốn trăm nghìn lúc trước tôi làm ăn khá mỗi lần tôi đi giảng pháp cứu tôi được một triệu bữa nay có mấy khóa thiền á mã lai hay là thái lan cái là việt nam bay qua cái là mấy triệu như chơi con nhiều tiền quá ở này á cái điện thoại iPhone này là iPhone 12 cục này có mấy chục bạc chỗ đơn giản mình lên đây đâu tốn tiền gì đâu mỗi lần mà đi vòng vòng mấy à, tiểu bang á là từ lựa toàn là gốc cây <laughs> với à, bờ suối hay là cỏ bữa hổm qua Houston cho Thiên Long Giang á ngồi ngồi ngồi nói chuyện đã quay nhìn qua cách không mấy feet bãi phân bò bự à, ngồi gần bãi phân bò nói chuyện luôn đâu có sao nhưng mà cũng may là cái máy phim nó không có quay ngay bãi phân bò mà mới nữa chứ mấy con bò mới à, thì mình à, nói chuyện vậy đó nhưng mà bà con thích nghe à, à, vui thì được rồi chứ mình đâu có được à, người ta năm bảy nghìn người rồi à, dành nhau chụp hình bữa hổm cùng ngay cái thời điểm ngay ngày đó luôn ông Lai Pháp Hòa mấy nghìn người dành chụp hình với ổng Bồ Tát xuống trần á, thì cho ngồi gần bãi phân bò <laughs> còn mà ma quỷ á, thì cả đống người á, đội đầu Trời thấy hiện đời nhiều cái tức cười chúng sanh nhiều lúc nó ngộ vậy đó mình không phải phân bì nha mình nhiều lúc ngồi à, nói chuyện với mấy gì mấy gì nó à, thế giới này nó vậy á để cho sau này á mọi người á, học cái bài học vui nhớ mở lần thiên long giang mà ngay gần cái miếu của của à, hoàng của long làm á ừ. ngay vậy không bỏ